lắng lặng mà nghe nè thời nay người ta lao nhau đua nhau mà làm giàu làm giàu làm giàu làm giàu đâu biết trèo cao trèo cao trèo cao xô nhau mà ngã nhau lăng lặng mà coi đời nay làm giàu làm giàu đâu biết trời cao trời cao trời cao leo cao mà ngã nhào leo cao mà nhào mình cùng nhau khóc khóc khóc như khóc con ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau mà làm giàu mình cùng nhau khóc khóc khóc như khóc con ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau mà làm giàu lặng mà nghe nè thời nay người ta lao nhau đua nhau mà làm giàu làm giàu làm giàu làm giàu đâu biết trèo cao trèo cao trèo cao xô nhau mà ngã nhau lăng lặng mà coi đời nay người ta làm giàu làm giàu đâu biết trời cao trời cao trời cao leo cao mà ngã nhào mình cùng nhau khóc khóc khóc như khóc con ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau như khóc con ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau mà làm giàu lặng mà nghe nè thời nay người ta lao nhau đua nhau mà làm giàu làm giàu làm giàu làm giàu đâu biết trèo cao trèo cao trèo cao xô nhau mà ngã nhau lăng lăng mà coi đời làm giàu làm giàu đâu biết trời cao trời cao trời cao leo cao mà ngã nhào leo cao mà nhào mình cùng nhau khóc khóc khóc như khóc con ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau mà làm giàu ngựa ô khóc cái tội ganh đua nè khóc cái tội hơn thua nè khóc cái tội xe xua đua nhau mà làm giàu